Son a loco, A ver, loco, a Ê, sao à. Atu, atu. Dekat, dekat. Bongkar, bongkar. Tak, tak, tak. Bongkar, tak. Tak, tak. Tak, tak. Đó, đó. Ờ. Con lưng một con lọc lọc à. Con chút càng luôn. Lá lợp cái mông này. Rồi, to lợp. Sabun chứ coi tao. Ôi. Ôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để ¡Uy, la puga, libre ah. ¡La puga, líder! Oh, yang buke kali lo lo bang. <laughs> oh bang, song lo bang, song lo. Borino, Borino, Borino.

啥？哎。 <laughs>

Làm tròn rồi, làm tròn rồi. Yeah! Yeah! Yeah!